phật từ bi luôn soi sáng dẫn lối cứu độ muôn loài mà vì lòng ta thờ ơ ai ưu si mê phú mờ đường vàng chân lý đón chờ còn mình cứ mãi mộng mơ chọn con đường vương sâu nhớ ngủ vui thân tâm xác sơ phật độ mà người không tha xa chẳng biết đâu là tránh ta để rồi phật đang rất gần mà mình cứ ngỡ thật xa để cho tình thương vụt qua vội vàng ngày mình vui trong êm ấm chẳng nghĩ ơn này do phật mà vì sao trong niềm đau cứ khóc than kêu trách rộng say tìm quay về nơi bờ xa một lòng đường tu bước lạc đi phật là bậc thầy cao quý thế giới muôn loài tôn thờ lòng thành ngợi ca ngày đêm với trái tim không bến bờ nguyện lời xin chớ hững hờ tìm về tranh pháp vẹn say vẫn luôn tranh pháp vẹn nguyên cùng dâng đời bao lời ca thiệt